Xin chào tất cả anh em nhé Cái video này tôi ờ, làm để ờ, giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em đi ờ, chơi tài xỉu anh em đi vào những cái sòng sới tài xỉu anh em không cần phải mang bất cứ những cái đồ chơi gì anh em không phải mang những đồ bịp vào sân chơi đấy là cái điều quan trọng nhất của anh em khi anh em đi chơi tài xỉu đấy thì cái cách đánh tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái cách nghe hột tài xỉu Đấy. cái cách nghe hột tài xỉu này thì cũng không phải là ai cũng biết nghe hột tài xỉu thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em nghe được hột tài xỉu chậm anh em nhé đây là cái uh, ờ, hột tài xỉu nghệ hoa anh em nhé vẫn còn nguyên tai à, nguyên tem Đấy, nguyên mang luôn Đấy thì tôi sẽ bóc ra và lấy bộ hột ở trong này và tôi sẽ lắc và chỉ và hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em để nghe được hồ tài xỉu nhá đấy thì cái ờ, còn à, ờ, để cho anh em yên tâm hơn thì à, khi tôi bóc này ra tôi sẽ thử luôn cho anh em cái tăng tích của nó nên là thử à, nước muối loại đèn đấy, thử luôn nam châm cho anh em để cho anh em thấy cái sự xanh chín của nó nhé khi mà anh em mà nghe được cái hột tài xỉu này rồi thì anh em đi chơi tài xỉu anh em bất, bất cứ ở cái sân chơi nào thì anh em đều đều có thể giành chiến thắng Đấy. đây tôi lấy à, ba uh, hột Đấy. ba hột này tôi sẽ thử luôn cho anh em nam châm nước muối dọ đèn luôn nhá à, nước muối ok Đó. trụ lên cho anh em Đấy, chửi cho em luôn năm trường đưa là trong đúng không đó. thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em có thể nghe được hột tài xỉu chậm, Đấy, bằng cái cách như thế nào và anh em bắt đầu từ đâu Đấy, thì anh em nào mà biết nghe hột tài xỉu rồi thì anh em có thể theo dõi cái video này xem là cái cách nghe hột tài xỉu của tôi nó có nó có hợp lý nó có trùng hợp với cả anh em này không nhá Đấy thì cái cách nghe một tài xỉu này điều đầu tiên là anh em có thể nghe được một tài xỉu này đó là chính là anh em phân được âm của bộ hột tài xỉu Đấy, phân được âm một tài xỉu nó như nào là khi anh em thể nhận biết được mặt nhất và mặt sáu nhá khi anh em nhận biết được mặt nhất thì anh em sẽ đánh xỉu còn nếu mà anh em mà nhận biết được mặt lục của nó thì là anh em sẽ đánh tài đúng không tất nhiên là nó có vẫn có cái phần trăm phản nhưng mà cái phần trăm phản ở đây thì là nhất là nó phản thế hột thì cái này anh em đánh tài xỉu anh em biết rồi nó là cái ờ, nó là cái mặc định của tài xỉu rồi Đấy. nó không bao giờ nó có 100 phần trăm trừ khi anh em đánh đồ camera thôi nhá đấy thì nghe hột nó như nào thì đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em đấy, khi mà anh em muốn nghe được hột này thứ nhất là anh em phải nghe được phân được âm của mặt nhất và mặt sáu thì phân được mặt nhất thì nó sẽ tiếng của nó sẽ như nào Đấy, khi mà anh em phân mặt nhất thì là anh em cái tiếng của nó sẽ là rất là trong nhá chuông đấy, cái tiếng chuông của nó rất là thanh đấy, thì đấy là mặt nhất đấy, khi nào mà anh em mà nghe được chuông thanh thì anh em sẽ đánh là sẽ đánh tải nhá còn anh em nào mà nghe được phân biệt được cái mặt lục của nó mặt lục của nó là là là cái ờ, âm thanh cái thanh của cái cái bộ hột tài xỉu cái âm của bộ hồ tài xỉu ấy nó sẽ có cái độ rè có cái độ rè cái độ rè ở đây nó là gì thì là thứ nhất là mặt nhất này của nó nó chỉ có một một chấm này thôi và mặt 6 này thì là nó có tận 6 chấm thì nó cái mặt rè nó bắt nó phát ra từ đâu thì là cái từ cái mặt nhất này Đấy, từ cái mặt à, từ cái mặt lục này nó có 6 chấm như này thì khi nào rơi xuống thì nó sẽ có cái âm thanh ngoài cái âm thanh của bộ hột này ra thì nó sẽ có âm thanh cái độ rè đằng sau đấy thì đấy là cái cách mà anh em có thể là phân biệt được cái mặt nhất và mặt sáu nha thế tôi sẽ rơi thử cho anh em này đấy, rơi thử cho anh em nhé cho mặt lục nhất rồi à, mặt à, mặt mũ xuống này mặt lục xuống nhé bật nhất xuống này đấy, anh em nghe anh em có thể là tu đi tu lại à, anh em nghe phân biệt được hai cái mặt đấy thì là mặt 6 lúc nào nó cũng có cái âm rè nó có cái độ rè đằng sau đấy thì anh em anh em uh, biết nghe hột tài xỉu bắt bắt đầu từ ờ, cái ờ, phân âm hột tài xỉu này cái phân âm mặt hột tài xỉu này thì anh em sẽ gọi là học dần học dần đấy thì anh em sẽ biết được cái cách mà anh em nghe hồ tài xỉu anh em nào mà có sẵn cái <clears throat> gọi là cái có sẵn cái năng khiếu hoặc là có sẵn cái mà anh <clears throat> mà những người nào nghe hồ tài xỉu nó có có sẵn ở trong ờ, người đó là cái mà phân âm được cái bộ hột này nó rõ hơn thì anh em có thể là biết nghe hột nó nhanh hơn Đấy thì à, đây chính là cái cách mà anh em à, đi chơi tài xỉu nó hiệu quả và anh em không cần phải mang bất cứ những cái đồ chơi gì cả đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy. anh em nào mà nghe được rồi thì anh em nghe cùng với tôi nhá đấy thì là tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để anh em thấy được cái hiệu quả của cái nghe hồi tài xỉu này đấy. anh em chỉ cần phân biệt được mặt nhất và mặt sáu là anh em có thể nghe được hồi tài xỉu nhé đấy như cái như cái chén này thì ờ, nghe cái ờ, độ cái độ thanh của nó nghe độ thanh của cái bộ hột này nghe nó rất là trong đấy cái trong thì cái đường này đường tài của nó cái đường tài của nó là khá là cao nhé anh em nhé đấy, đường tài nó khá là cao cái này thì đánh anh em có thể là đánh ờ, đánh đánh lục tài nhé đó đúng không anh em hai lục cái đường tài của nó khá là cao đấy, tiếp tục cho anh em này đấy, cái chén này thì ờ, tôi nghĩ vẫn là tài cái đường tài của nó vẫn là vẫn là cao vẫn là to đấy đúng không anh em vẫn 556 nghe ô tài xỉu này nó cũng rất là dễ thôi anh em nhé nhưng mà nếu mà anh em nào mà không có cái gọi là cái cảm ơn ở trong người thì là anh em đánh sẽ rất anh em không có cảm ơn ở trong người ấy, thì là nó sẽ khó nghe hơn một chút đấy, gọi là anh em phân biệt cái mặt nhất và mặt xấu của nó thì nó nó hơi đuối hơn với so với những anh em nào mà có sẵn cái cảm ơn ở trong người và sẵn cái cái, cái, cái gọi là cái cái năng khiếu ở trong người đấy nó có sẵn rồi thì anh em sẽ nghe nó hơn tiếp tục cho anh em này cái này tôi bỏ đi nhé cái này thì à, Đấy, như chén này thì là anh em nào mà nghe kỹ rồi anh em nào biết nghe rồi thì anh em cũng nghe được cái độ rè của nó cái độ rè của nó thì cái độ rè này thì nó tôi nghĩ là nó chỉ có mặt ngũ rơi xuống thôi chứ ờ, không có mặt lục tôi nghĩ là chỉ có xỉu xỉu nhưng mà xỉu chỉ có nhị thôi nhưng không có nhất đấy thì tất nhiên nó phải là có chén phản đấy nó phải có chén phản thì ờ, nghe hột tài xỉu này thì anh em có thể nghe hột đầu rơi xuống và hột cuối rơi xuống thì ờ, đây tôi nghe được cái độ rè của cái của cái mặt là ờ, mặt ngũ thì là tôi đoán là có nhị xỉu đấy thì trái này nó lên tàn đấy thì tất nhiên là nó có phần trăm phản chứ không phải không có đấy, tiếp tục cho anh em này đấy nhưng cái chén này thì tôi đảm bảo khoảng tầm 80 phần trăm nó là lên nó về xỉu 80 phần trăm về xịt nhá mở cho anh em này đó hai hai ba xịt đúng không anh em tiếp tục cho anh em chén nữa đấy như chén này thì uh, tôi đang uh, phân vân nói chung là cái chén này thì uh, tôi bỏ chén này âm thanh nó phát ra từ cái bộ hột là nó rất là trong nhá mở đây anh em và đấy những chén này thì khẳng định với anh em luôn 80 phần trăm xỉu mở không xỉu thì bỏ nghề tí là tài vừa đủ điểm xỉu đấy thì đây là cái cách nghe hột tài xỉu cái cách nghe hột tài xỉu chợ nó rất là hiệu quả đối với anh em nào mà muốn nghe hột tài xỉu